Hello everyone, lâu quá rồi mình không có làm video bởi vì là đi lười <laughs> bởi vì đi làm rất là nhiều thành ra những ngày nghỉ thì cũng đều có mấy cái việc linh tinh nhưng mà nói chung là thôi mình sẽ không nói lòng vòng nữa mà mình sẽ làm một cái video ho ngày hôm nay bởi vì lần trước cách đây <laughs> là chắc hai tháng đâu một tháng rồi ờ, sinh nhật của Lily đi là một cái video Get Ready With Me và mình nói là mình có mua rất là nhiều sản phẩm makeup mới và nếu các bạn muốn xem haul thì Lily sẽ làm haul cho các bạn và một tháng sau thì mình mới có giờ làm video So, let's get started Thôi đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem quà birthday gift của mình from Sephora Đó là một cái sản phẩm sữa rửa mặt của Fresh Đây là Soy Face Cleanser, có nghĩa là sữa rửa mặt đậu nành hả? Nó có tặng thêm cái này nữa là một cái mặt nạ hoa hồng Rose Face Mask um, Và cái điều mà rất là thú vị với cái này là khi mà mở ra thì ở trong cái mask á nó còn có cả giống như là cánh hoa hồng á và mùi rất rất rất là thơm và rất là organic à, và Lily có mua một cái sữa mặt của Laneige uh, like the multi cleanser one cái này thì tôi đã dùng rồi trong cái mini sample ngày trước um, và mình rất là thích thành ra mình đã mua bởi vì nó có một cái mùi thơm giống như là sữa tắm bé và cái hộp mà để exfoliate da nó rất rất là mịn cho nên là uh, tốt cho những bạn mà có da nhạy cảm um, và cái này nó cũng rất là bự mà giá thì cũng không đến nỗi mắc so với những cái sản phẩm trong Sephora um, và các bạn ở Việt Nam thì chắc chắn là biết uh, về hàng của Laneige rồi mình không cần phải nói nhiều um, cái tiếp theo mà Ly sắm được đó là một cái hũ clinic Take the Day Off um, Cleansing Balm và không biết là ở Việt Nam thì các bạn đã nghe về cái này nhiều chưa nhưng mà Lily coi YouTube này thì rất là nhiều YouTuber uh, recommend cái sản phẩm này and then tiếp theo là Lily còn được tặng một cái Laneige uh, yogurt repairing mask trong một cái hũ màu hồng này rất là dễ thương và cái này là um, khi mà mình mua đồ Sephora thì mình có rất là nhiều điểm mà mình có thể đổi những cái sản phẩm này um, mùi thì cực kỳ giống như là da u dâu vậy và cái texture của nó cũng giống như là da u à, và cái này cũng là một cái sản phẩm free khi mà mình đổi với cái điểm um, Đây là một sản phẩm của The Esther Edit by Estee Lauder Và cái này là Pink Peony Overnight Water Pack và cái kem này thì nó có một cái màu hồng trong suốt như thế này và kem dạng nước á, rất là giống với um, Laneige uh, water cream whatever mình không nhớ tên nhưng mà nó cũng nằm trong cùng một cái dòng này nè cái này thì Lily cũng mới xài qua một lần thôi thì sau khi mà dùng ngày hôm sau mình rửa mặt á, thì nó vẫn còn ở trên da nó không có hấp thụ hết và mình có cảm giác là mình rửa rửa đi cái này á, thì không biết là như vậy có phí quá không uh, nhưng mà đúng là khi mà rửa xong á, thì cái da mình nó rất là mềm và nó kiểu như là có rất là nhiều nước á thành ra là cũng khá là interesting um, cái tiếp theo là một cái peel gel của Bosa mình không biết đọc cái hiệu này sao luôn á mà ờ, mình rất là thích những cái mặt nạ mà mình có thể peel ra tại vì rất là vui á như hồi nhỏ mình hay lấy keo mình bỏ lên cái da tay mình xong mình lột lột lột á mình nghĩ là cái này sẽ rất là thú vị và tiếp theo là sẽ đến phần uh, ờ, makeup thì cái này là đây đã có sử dụng trong cái video Get Ready With Me nếu bạn đã chưa xem thì nó sẽ hiện ở trên màn hình right now và um, không thì có thể bấm trong description box mình sẽ link cái video vừa rồi mà mình dùng cái bút chì này bút chì này là của Benefit và cái shade của Lily cái shade mà Lily dùng là màu số 4 um, bút chì này thì rất là đẹp để kẻ cho lông mày nó rất rất rất là mịn và rất là dễ kẻ khi mà bạn mới á, hoặc ờ, là nói chung là không có tài kẻ lông mày mấy á, thì cái bút chì này rất là bút chì thần thánh luôn á à, khi mà mình mới dùng thì mình rất là thích bởi vì nó rất là dễ dễ kẻ hơn cả cái cây bút chì của Anastasia mình đã dùng rất là lâu rồi à, dùng không biết bao nhiêu cây nhưng mà từ ngày mà phát hiện ra cây này thì mình tạm biệt Anastasia với lại cái design của cái bút chì này rất rất là đẹp à, và thậm chí cả cái chì của và cái chì cái lược á cái lược của cái này nó cũng mềm hơn Anastasia rất là nhiều khi mà mình chải á thì không có bị đau um, so I really like it cái packaging packaging của Fairfield là cũng là perfect thậm chí cái hộp của nó cũng đẹp quá mình không hôm nay là cái ngày gì mà cứ rớt đồ thậm chí là cái packaging của nó cũng đẹp quá mình không muốn dục luôn á à, gần đây chắc các bạn nếu mà đã mê makeup thì ai cũng biết là liquid lipstick là làm mưa làm bão trên thị trường makeup và rất là nhiều hãng là tung ra kiểu liquid lipstick và Sephora họ cũng làm một cái cây liquid lipstick của riêng họ tên là gì nhỉ cái này gọi là cream lip stain có nghĩa là à, nó cũng hơi giống với lại uh, soft lip cream của NYX á nhưng mà cái này nó còn stain trên cái môi nữa thì nó giữ màu được lâu hơn và Lily mua cái màu hình như là pink souffle um, ờ, nó là một cái màu hồng hồng a little bit nó hơi hồng mà hơi vì một chút um, rất là dễ thương và tại vì màu mauve nó rất là typical rồi ai cũng xài hết mà Ly có rất là nhiều son vùng Origin quyết định là sắm một cái màu hơi hồng một tí Cái son Sephora này thì chỉ có 18 đồng ca thôi Mà mình rất là rất là thích Oh my goodness, hôm nay là cái gì cũng cứ rớt đầu tùm lum Cây son này thì rẻ hơn tất cả những cái cây son khác ở trong Sephora và chất lượng cũng khá là ok Mình nghĩ là mình sẽ cho em này được ba rưỡi trên 5 sao bởi vì nó hơi nhỏ mà cái packaging của nó cũng không có được đẹp lắm nhưng mà you know tiền nào của nấy thôi còn cái em tiếp theo là một cái ống son của Tarte này là Tarte lip paint trong màu TBT là một cái màu mauve cực kỳ đẹp luôn á Ồ, oh, hồi nãy Lee quên swatch cho các bạn xem chắc kỹ Đây là một cái Ok, hold on Let me swatch for you girl Đó Màu này rất là dễ thương luôn mà cái màu nó rất là đúng với lại cái ống son Tại vì có nhiều cái ống son á, cái màu nó ra khác um, với cái ống Ok, cái này là Tarte Lip Paint và cái tên của nó cũng rất là ý nghĩa bởi vì cái son này nó lên nó hả mịn kinh khủng luôn It's so buttery Và cái môi bạn dù cho có bị hằn vết máy thì đổ đánh cái son này lên là nó mịn mà nó căng cái môi kinh khủng luôn Và cái này thì không phải là liquid lipstick cái này thậm chí cũng không phải liquid lipstick nhưng mà you know nó lì á khi mà nó khô rồi thì nó sẽ lì cái son này thì rất là dễ chịu trên môi và um, mình chỉ ấn tượng một cái là khi mà mình thử á cái nó mịn quá thành ra là mình phải mua liền mà cái màu này cũng rất là đẹp cái mùi của cái son này thì nó hơi kiểu có mùi bạc hà một tí uh, và ống son này thì cũng hình như là hai mươi mấy đồng mình không nhớ nữa uh, mắc hơn một tí nhưng mà đồ của Tarte thì thường giống như các bạn biết là nó rất là khá là đắt tiền nhưng mà cái ống son này là hơi bị tuyệt vời Lily có dùng cái này trong một cái video Lily có dùng cái này trong cái video Get Ready With Me lần trước á Nếu mà bạn nào muốn xem là trên môi nó như thế nào thì có thể xem và mình sẽ swatch cho các bạn coi nè Màu yêu kinh khủng chưa màu là cực kỳ đẹp luôn á màu là đúng chất mo và Lily rất là thích à, Lily dùng cái cây này nhiều hơn là cái cây màu hồng này bởi vì nhiều khi màu hồng nó chọi với những cái áo quần mà mình bận á và tiếp theo là một cái cây son nữa mà bây giờ thật sự mấy cái công ty này nó kêu liquid lipstick nhưng mà ba cái hai cây này á thật sự cũng không phải liquid it's like cream à, và cây tiếp theo là của Bare Mineral và Lily lựa màu Weekend cái màu này á họ nhìn thì thấy nó rất là bình thường nhưng mà khi mà đánh lên môi á thì nó đẹp kinh khủng luôn tôi sẽ swatch cho các bạn xem nhé mình cũng không biết sao mình thích cái màu này dữ dằn luôn á nó hơi cam hơi nâu một tí Lily có đang đánh cái màu đó trên môi nè mà mới ăn xong thành ra bây giờ nó lột rồi thôi để đánh lại cho các bạn xem nha màu yêu không thể tưởng tượng nổi luôn á màu kiểu mình thấy cũng khá là Hàn Quốc á à, và rất là dễ với tất cả các kiểu make up hoặc là bọn đồ màu gì mình thấy cũng đẹp hết à, mình cũng thấy cái màu này nó rất là người lớn á, kiểu như là đi làm văn phòng rồi đó nên cái màu này rất là đẹp và cái này thì cũng là thuộc dạng cream trên ống son trên cái bao bì thì nó nói là matte liquid lip color um, it is matte but nó creamy cho nên là nó không giữ được lâu trên môi nếu mà ăn là nó sẽ trôi liền à có cái này nè tại vì nó stain cho nên nó giữ được lâu hơn một tí và ống son cuối cùng mà mình sắm được đó là của Smashbox Lily mua cái này bởi vì um, mình cũng nghe là Smashbox có kiểu liquid lipstick và, và rất là dễ chịu á trên môi chứ nó không có khô như là son của Colourpop Thế nên mình cũng muốn thử và cái màu này là màu Boss because it's red so you're gonna look like a boss you know <laughs> um, và cái người mà đứng đằng sau cái màu này là một cái youtuber um, danh hài rất là nổi tiếng trên youtube chị đó tên là Lily Singh nếu mà bạn nào muốn học tiếng Anh và kiểu muốn coi hài cùng một lúc á, thì nên kiểm tra nên coi cái channel của chị này bởi vì video của chị rất là funny chỉ collab với lại Smashbox để tạo ra cái màu son đỏ nó giống như là màu Ruby Woo của MAC vậy đó rất là đẹp và phù hợp cho Oh my goodness for the last time uh, <laughs> ờ, làn da châu Á và màu son này dành cho những cô gái năng động, trẻ trung và tự tin đó là trong cái quảng cáo của chị chị nói vậy <laughs> nên mình dịch ra tiếng Việt cho các bạn tôi rất thích son đỏ nhưng mà thường mình rất là ít đánh bởi vì son đỏ nó rất là messy và khi mà mình mới đi ra ngoài là không bao giờ kiểu touch up son á thành ra nhiều khi nó sẽ bị trôi rồi dính vào răng rồi it's like I don't know it's really messy và mình ăn cũng khó em này nói là always on và nó nói là nó sẽ let me see trong này nó có cả primer oil với jojoba jojoba apricot and sunflower oil thành ra là nó sẽ không có bị khô môi nó rất là tuyệt vời bữa trước mình thử trong Sephora cái màu lên quá là đẹp thành ra Lily phải mua liền à, mà mình không biết là dùng lâu thì nó có bị khô môi không nhưng mà cái formula này nó rất là nhẹ mà màu thì lên coi như là so vibrant luôn và nó rất là lightweight trên cái môi của mình thành ra là mình nghĩ là nó sẽ giữ được lâu mà không có làm khô môi đây là bốn màu son mà Lily đang rất là rất là yêu thích gần đây cuối cùng là Lily có hai thứ từ um, MAC đó là một cái pigment đây là màu rose và các bạn hãy xem nè cái màu này đẹp kinh khủng luôn Lily đang đánh cái này trên mắt của mình nè à, và cái video tiếp theo sẽ là một cái video makeup um, có đi kèm với lại cái rose pigment này nên các bạn có thể đón xem uh, nhớ subscribe cho channel của mình nếu các bạn nào chưa subscribe um, và cái màu này nó rất rất rất là đẹp luôn các bạn ơi khi mà mình thấy màu này như mình fell in love mình không thể nào mà không mua được và cuối cùng là the one and only famous max fix plus lấy mua cái này cũng không biết tại sao nữa tại vì là bữa trước đang coi youtube video xong thấy mọi người nói về like pigment này nọ xong muốn đi mua xong vào tiệm thì thấy cái này và cái này ấy uh, à, xịt lên cọ để dùng với cái này thì màu nó sẽ lên rất là vibrant so I bought it <laughs> but I don't really need it <laughs> so yeah that, đây là những cái sản phẩm mà mình mua trong vòng hai tháng vừa rồi hoặc là ba tháng luôn á mua từ hồi tháng 8 tới bây giờ thành ra là rất là nhiều à, cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này à, nếu các bạn thích video này thì nhớ cho mình một cái tâm up và đừng quên comment ở dưới các bạn muốn xem video gì sắp tới à, Lily có một cái Instagram tên là Lily Anh Vui có thể follow me on that và Lily có một cái vlog channel nữa Lily sẽ cố gắng làm nhiều vlog cho các bạn xem trong tương lai vì gần đây mình quá là bận nên không có giờ quay video gì hết Anyways, thank you for watching and I will see you guys until the next video. Bye!